chàng chàng chàng chàng chàng chấp chấp từng từng cô chàng chàng chàng chàng chàng chàng chăm chăm chàng chàng chàng chàng chàng chàng chàng chàng chấp chấp từng từng cô thầy rơi lâu ta nào ta nào ta nào ta nào ta nào ta nào chàng chăm chàng chăm chăm chăm từng từng từng chàng chàng chàng chàng chăm chàng chăm chấp chấp từng từng cô lên thằng con thế đi đi đi đi đi đi chăm chàng chăm chàng chăm tí đi đi đi đi đi đi đi chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm lên chậm chậm đi đâu đi đi đâu đi đi đâu đi đi đâu đi đi nằm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm từng từng cuộc ô chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm từng từng cuộc chậm chậm chậm chậm chậm chậm hai bao chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm từng từng cuộc chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm từng từng cuộc mày đây lâu tana nào tana nào tana nào tana nào tana nào tana nào chăm chăm chăm chăm chăm chăm từng từng từng chăm chăm chăm chăm chăm chăm chăm chấp chấp từng từng khô lên thành con thế đi đi đi đi đi đi đi chăm chăm chăm chăm chăm chăm chấp chấp từng từng khô chăm chăm chăm chăm chăm lâu cứ chào nó thì đi đi đi đi đi đi đi chăm chăm chăm chăm chăm chăm chăm chấp chăm chăm chăm lên thành sắc đi đâu đi đi đâu đi đi đâu đi đi đâu đi đi nằm เจียงจำเจียงจำจับจับตึงตึงโก้งเจียงจำเจียงจำเจียงจำเออจำจำมาตึงตึงโกเจียงจำเจียงจำเจียงจำไอ้บ่าวนี่วบ่าวว่าอูนาวไปว่าปันอยู่เลยอันใจต้องมึงจะไปเจียงเจียงเจียงก็มันคันเลยก็เลยร้อยดูเกลก็มันก็เลยเจียงจำมาเกียรสองคนมาไม่เคยหรอกมาผมไม่ไงบาจังดานบัตรี่คนไอ้บัตรี่ไรมามาสองคนเจียงเจียงจำอย่าบาม่วกูไม่บา ลองเล่เท่ไม่ปามึงอ่ะมามั่วกับกูจอยมาต้องคนจำจริงจริงจริงจริงจำจับจับจึงจึงกูอ๋อจึงจำจึงจำจึงจำอ๋อร้อยจำจึงจึงจำจึงจึงจำจึงจำจับจับตึงตึงกูเออ